đâu đâu đi đâu đó phòng lâu chơi nè chơi đó chưa đâu rồi à? giờ pha đâu rồi pha tới chưa đang à, đợi được pha à, cành hào nè đi cành hào nha chào không ai thấy mặt hết trơn vậy kéo cô chàng xuống cái à chờ lại rồi đang chuẩn bị qua phần anh hào đi qua huyện đông hải nè

chuyện với xe không nè đó Hoàng qua tới rồi ha bây giờ mình chuẩn bị đi qua bên ờ, huyện uh, Đông Hải ha ở bên đây thì ờ, xã Tân Thuận nè giờ đi qua bên uh, Đông Hải xe lên mình uh, trúng hòa nè chúng hòa rồi ha và uh, chuẩn bị để uh, qua bên à, huyện Đông Hải nha đó thì ở đây là cửa biển Cành Hào nè mọi người mình sẽ qua bên Đông Hải đó ốc xả nước Ngành Hào nè rồi đi uh, ngang qua điện gió luôn điện gió ngoài kia đó có à, những chiếc xuồng nhỏ nhỏ đang uh, chạy để qua sông nè à, tới bến này ha ở đây là huyện Đông Hải nha mọi người để lên xe giờ tới bến rồi giờ tới bến này mình lên nha đó bây giờ tới bến rồi nè giờ dạ, mọi người đang à, chạy à, xe lên nè rồi giờ mình à, lên qua huyện Long Hải nha mọi người đây miếng gà thả bạc liêu nha không chịu gì đang đem đi chơi ngoài nắng mà không chịu gì con dữ luôn 那。 kè làm ờ, ngoài đó xung quanh ngoài đó à, đừng cho sóng nó vô thì ngoài trong đó thì nó không có sóng nha ở đây thì giống rất là mạnh luôn o Manaus ở xa xa kia thì điện gió nha thì uh, mình đếm sơ sơ điện gió này nó mới làm ở bên Cà Mau á thì mới làm đây cũng uh, mới làm đây thôi à được 17 trụ rồi đó không biết là họ có lắp vô ta làm à, đê để chắn à, sóng nè rồi giờ mình à, vô quán ha quán này đi uống cà phê ở đây người ta cũng có bán tôm mắm ruốc để dọc đường nè đi cùng mọi người đi chụp bà kè chơi ha không vâng. nó sẽ xuống đây cây họ nghĩ về xuống đây cây ra sao hạn chế được cái à, nên là mình về à, Cà Mau đầm dơi nha thì cái đường này nè sẽ à, đi vô à, đầm dơi về đầm dơi thì ở đây là cửa biển Gành Hào nha mọi người ở bên kia là xã đông Thuận nha rất là dài rồi ra dạ, yeah, bây giờ vô uống cà phê giờ mọi người vô uống cà phê ha rồi giờ vô uống cà phê nè chi sala nè có nước rửa tay luôn có chưa có có cà phê có gì nước uống chưa có loại chưa tóc muối tiêu rồi Đấy, nó... giờ ai à, tới thời điểm thì cũng vậy thôi không có trước có sau đó bây giờ à, đang đợi chờ à, gì ta nước uống hả thì ai coi cái menu coi đâu Ủa, menu của người ta tự nhiên gỡ lên chi vậy trời trời phá luôn là, là, là chết luôn á à, xong chút xíu đó thì đừng à, nước thôi